các bác xem hết video này Em sẽ tư vấn cho các bác Với cái bộ hột tài xỉu cây mất hí này Các khi mình làm cái Các chỉ cần mang được cho mình bộ hột này vào thôi Đây Các chỉ cần mang cho mình bộ hột này vào thôi nha các bác nha Em bao cho các bác ăn, ăn thua trẻ hột không có gì hết Hột đi đều tỷ lệ lên bảo rất là cao Và ngoài ra các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu Hay lên tài xuống xỉu theo ý muốn của mình được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 đây xỉu nha tài này xỉu tài xỉu tài đó có thể không ạ bộ hột đi rất là đều nha các bác nha sau đây em sẽ lắc giữ này em giữ một vài chén cho các bác để cho các bác thấy được độ hiệu quả nha đầu tiên bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ em sẽ giữ luôn tài này một tài này hai tài này ba tài này chén này ra bảo này lỗi một chén ra bão nhất này đúng không ạ xuống xỉu rồi em giữ xỉu luôn đây các bác này một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này bốn xỉu này